Hoài Tiến Xin chào các bạn Hiện tại Hoài Tiến đang đứng trước một showroom Thương hiệu các bạn đã biết ô tô Phú Cường Họ làm tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Đây là một trong những showroom bán xe chạy hàng đầu trên miền Nam Trong khi đó mặc dù Tuyến đang đứng ở showroom ô tô Phú Cường Cái độ theo Tuyến thấy là cái độ xe tải ở đây showroom rất là nhiều từ phân khúc xe đến xe tập trung và xe tải nhỏ đặc biệt hiện tại tiến đang thấy một dòng xu, uh, xung quanh công ty rất là nhiều xe nha các bạn tiến xin mời các bạn cùng tiến à, mình sẽ đi à, tham quan một vòng của xe tải công ty ô tô hữu cường như thế nào nha tại phía trước showroom ô tô Hữu Cường chúng ta sẽ thấy là showroom trưng bày các dòng xe như là Jack, Chelong, Dongfeng và Phao thì đây là những dòng xe phân khúc từ 9 tấn cho đến 4 chân kể cả 5 chân thì công ty ô tô Hữu Cường đang đẩy mạnh phân khúc này để phục vụ quý bà con anh chị nào có nhu cầu về xe tai nạn về phân khúc xe tải nhỏ thì hiện tại công ty ô tô Hữu Cường cũng đang rất là mạnh về hai dòng xe tải van hai chỗ và tải van năm chỗ đây là phía sau phương tiện với dòng xe này thì hiện tại là thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận Long An hoặc Tây Ninh hoặc Bình Dương cũng rất là cần những dòng xe này đó song song đó thì bên tuyến cũng phân phân phối thêm một dòng xe tải nhỏ dưới một tấn chạy máy xăng cho quý khách hàng nha à, công ty ô tô Hữu Cường với đội ngũ chuyên nghiệp à, phục vụ quý khách hàng mọi lúc mọi nơi 24 trên 24 khách đến công ty ô tô quốc cường mua xe công ty ô tô quốc cường có chương trình mua xe trả góp cho quý khách hàng lên tới 80 giá trị ngân hàng cho vay thì quý khách chỉ cần đưa trước 20 quý khách có thể lấy xe về mọi thủ tục bên công ty ô tô quốc cường sẽ hỗ trợ quý khách hàng từ A đến Z và có chương trình giao xe về tới nhà chỉ cần alo nhắc máy liên hệ ngay và số hotline của công ty ô tô Cường là 0909 620 260 hoặc 090 779 7775 để được tư vấn thêm thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau